bắt buộc anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi nhà tôi đã không ngừng cải tiến ra cái máy nhận diện T100 này tại sao tôi gọi là máy nhận diện T100 này bây giờ tôi sẽ vào thực tế và hướng dẫn cách sử dụng nó ra sao với cái máy này anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này duy nhất thôi quân vị bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá với cái máy nhận diện này anh em nhìn nhá anh em phải biết địa phương anh em chơi gì ví dụ địa phương tôi chơi quân tú tôi tí nữa tôi sẽ nhận diện quân tú đi hoặc là quân villa quân thăng long hay quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nhá anh em đi này quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em bát đĩa hoàn toàn là sai chín tí nữa cuối cái video này tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100 trăm là sai chín anh em nhìn nhá cái máy này cứ khoảng cách của nó từ hai mét rưỡi hết về nó sẽ thu các màu quân anh em lưu nhá dung là dùng trực tiếp với nó lẻ dùng một cái sấp hai dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em đi nhá cái máy này dùng hoàn toàn pin tiểu anh em biết pin tiểu rồi chơi ít nhất hai ba ngày hết được pin anh em nhá bây giờ tôi sẽ vào thực tế và tôi test thử cho anh em địa phương tôi cho con tú tôi sẽ nhận diện con tú đi tôi sẽ lấy một cỡ bài bất kỳ đi anh em nhá ví dụ đây là con tú của sới tí nữa tôi sẽ cắt thử luôn cho anh em anh em nhá và tôi biết là con tú là chỗ mình chơi nó có chơi con tú rồi mình sẽ nhận diện trước ở nhà cái màu con tú giống hệt cái màu của sới đi ví dụ thăng long hay villa anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá nhận diện là phải nhận diện cái màu lưng của nó thì nó mới ghi nhớ cái màu của nó anh em nhá ví dụ thăng long villa anh em phải nhận diện màu lưng hay con tú phải như thế anh em nhá đầu tiên là anh em sẽ khởi động máy lên anh em nhá khởi động máy lên để những cái tia cực tím của máy nó phát ra anh em nhá nó sẽ nhận diện bây giờ tôi sẽ đặt lên nó khoảng tầm 5 7 giây nó sẽ rung lên là sẽ ghi nhớ cái màu quân của tú rồi cái máy này nó đã ghi nhớ cái màu quân của tú rồi anh em nhá coi như cái lá bài này nó mất tác dụng đây là cái lá bài xanh chín của sới đi hay là quân villa quân năng long đều hết bây tôi sẽ cắt thử và tôi test thử cho anh em anh em nhá anh em lưu nhá bây trên thị trường ạ có rất nhiều cơ sở bán những máy kém chất lượng anh em hãy đến những cơ sở uy tín mà mua hàng nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe ra mắt anh em nào gần đâu mang bát đĩa quần cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận còn nó tí nữa tôi đúc vào người chỉ mình tôi biết đâu anh em nhá tứ tử không màu nào nó sẽ không thu được nó sẽ không rung lên ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ dùng một cái sấp hai thu thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái ba đen hay ba trắng đều dùng một cái tứ tử thì không bao giờ dùng rồi anh em nhìn nhá bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín rồi bây tôi test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc này anh em này anh em nhiều nhá cứ khoảng cách từ hai mét rớt về đụng đâu được dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy báo dung một cái rồi tất nhiên là thu thiếu một bảo vị đánh 500 triệu và lẻ mở này không mở rồi chuyện xa anh em nhá ba đen này anh em này tiếp này máy báo cũng dùng rồi tất nhiên là tứ tử rồi không biết tứ tử đen tứ tử trắng đánh 200 triệu vào senko mở này tứ tử đen này anh em này đánh sập luôn cả bảo vị anh em nhá tiếp này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 tiếp này kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này anh em là có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nhá bạc đi rồi máy báo dung một rồi bởi vì nó thu thiếu một màu vị mở này không mở là có chuyện xài anh em nhá qua vài tiếng bạc tôi đúc vào người dung chỉ mình biết thôi bây tôi sẽ để ra bát dung để cho anh em nghe và cảm nhận anh em nhá tiếp này dung một rồi tất nhiên là lẻ rồi đánh 500 triệu và lẻ mở này ai đắt những tiếng lẻ chỉ có ra đây mở thôi mở này ba trắng này anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị là như nào bê tôi để sau hai nó thiếu hai mặt vị nó sẽ dùng hai cái này anh em này dùng rất rõ ràng anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số thoại trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe giá bát bây giờ cuối video rồi tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá anh em đi nhá quân nào cũng được thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết anh em chỉ cần biết chốt anh em chơi quân gì thôi anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi anh em mang cái máy này thôi khoảng cách từ hai mét rưỡi anh em sẽ thu được hết màu quân anh em nhá anh em này anh em đi nhá bát đĩa hỏa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 100% c chín anh em nhá Cảm ơn anh xem clip